Thank you. cả các nghệ sĩ Việt Nam đã cho chúng tôi xem một buổi biểu diễn tuyệt vời. Hơn 30 năm qua, tôi mới lại được xem trèo, mà không ngờ để được xem trèo ngay trên đất Pháp. Thật là một niềm tự hào lớn cho dân tộc. Thưa, tôi là người Thái Bình đã sang Pháp từ lâu. Tôi là một nhà nghiên cứu nghệ thuật. À, trước kia là trung tá trong quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Tôi đã tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam đã được sang chèo Thái Bình, ờ, đặc biệt là cánh chèo làng hạ. Xin chúc mừng, xin chúc mừng cô. Chính tôi là Trung tá Sumir. Ông là Sumir. Nếu vậy, chắc ông vẫn còn nhớ tôi. Tôi tên là Lý, cái Lý, quê ở làng hạ. Đã từng là diễn viên trong đội quân thứ hành chính lưu động, gọi tắt là Gamo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông ngày ấy. À, vâng, tôi tôi nhớ rằng rồi. Và tôi cũng không quên một kỷ niệm đáng buồn là đã phải để lại một chân trên cái mảnh đất trèo ấy. Và giờ đây chắc ông không còn hận thù chúng tôi nữa chứ. <laughs> Chiến tranh mà, cô Lý ạ, à, thời gian đã làm cho người Pháp và người Việt hiểu nhau hơn. <laughs> cháu Lý, cháu quê ở làng Hạ, Vậy cháu có biết cô Đào không? Sao bác biết? Sao bác lại biết mẹ cháu? Trời ơi! Thế mẹ cháu còn sống không? Mẹ cháu còn sống. Ôi! Lý! ba là Hề Tiểu. Bạn nghề với mẹ cháu đây mà. Ôi! Lý! Tiểu! Lý! Bác Hề Tiểu! Một <laughs> cuộc gặp gỡ đầy lý thú. Ông Hề Tiểu gặp lại nền nghệ thuật lâu đời của đất nước ông. Còn tôi Hình ảnh người nghệ sĩ dân gian ngày ấy đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Ông Sumia, ông quên làm sao được? Vì ngày ấy, chính ông đã gây nên những nỗi bất hạnh trong cuộc đời mẹ tôi. Vâng, tôi đã có lỗi với bà ấy. Tôi đã đối xử với nền nghệ thuật ấy dưới con mắt của kẻ đi chinh phục Tôi là người Pháp duy nhất chứng kiến cuộc đời chìm nổi của bà Đào trên chiếc chiếu chèo ấy. Tôi còn nhớ cái năm mà ông tranh cựu làng hạ ăn khao cái bằng cửu phẩm văn giai cho cậu trưởng bất. Làng hạ gọi phường trèo của ông trùm hỉ là anh ruột của bà Đào đến hát. bẩm thầy lý phường chúng con hát khoán đã xong hết các tích quan âm trương viên lưu bình dương lễ thầy lý trông được các cụ quan viên trong làng chán chăn trò ngủ ga ngủ gật không cầm trầu không bỏ thẻ hỏi chúng con hát để ai xem nhưng thôi nếu thầy lý cần thì chúng con xin hát nhưng mà này chúng con chỉ hát hè thôi ạ <laughs> hát hè á dạ vâng chúng con hát hè thôi ạ chúng mày là cái quân sỏ lá ba que dạ mượn cái sự tuyết mắt nhọ mồm dạ vâng ngốc nghếch dạ. hôm qua mày hát cái gì mày còn nhớ không dạ hôm qua con mới lại chú hề lộc cái làm lớp hề mồi hề gậy ạ dạ vâng hề mồi hề gậy ạ nhắc lại cái câu của chúng mày trong cha dạ biến lại ạ mời dạ vâng biến lại mời nào mời uh, các cụ quan viên trong làm dạy cho chúng vâng. con làm lớp hề mồi hề gậy các cụ vâng. khắp hùng hùng khắp hùng hùng chống thành à, à, à, tay đã chuyển này khắp hùng khắp hùng khắp hùng khắp hùng chống tàn thành thời đã điện này khắp hùng thiếu à mảnh à là tớ tớ bảo này bảo này mẹ biết tớ là già đồng già đồng già đồng thế mày ra đồng rồi mày làm cái gì dạ à, con ra đồng con đi cày ạ à. con mới mới vót này riết này nhưng con vớ phải cái con trâu già nó cứ y thành cụ cho nó không đi thế mày cầm cái roi mày quất vào đâu dạ con quất vào mông chứ lâu rồi dạ, dạ, dạ, dạ. hôm qua ông trông thấy mày quất xuống chiếu đen bếp nó chi trâu với nghe nào hả dạ có thế thì chú hề lộc đây mới có cớ hỏi vặn lại con chứ mày vặn nó thế nào thằng kia dạ, con hỏi nó là mày làm cái gì thế đã dục trâu chứ làm gì mày dục trâu thế tại sao mày không đánh vào gia châu ừ. hay gia châu nó là cái mả bố mày hay mày không đánh hả đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy cái tội của chúng mày là ở cái chỗ ấy đấy dạ tội thế nào ạ đồ xó xiên thượng hạ các cụ vừa mới lơi roi trầu chỉ cất vào tan chưa thùng vào mặt trống chúng mày sợ mất hưởng chúng mày chỉ sợ các cụ gì đó? à, sợ dạ, các cụ bấm đầy lý này lắm nghe à đến như thế đấy có lẽ chúng còn đến bỏ hè ờ đúng bỏ hè ấy bỏ hè bỏ hẳn hè ấy ừ. nói của trên hà nội treo cải lương người ta bỏ hẳn hè rồi trên ấy mà mạc thượng như chúng mày thì cứ rú tù nghe chưa dạ, dạ. từ nay chỉ được diễn tích nghiêm vai chín thôi hiểu chưa dạ bảo kép tân ra hát với con đào đi diễn thiện sĩ hỏi vợ chồng dạ sao đó hỏi vợ tôi thấy lý lắm dạ đừng có mà giờ cái trò xoay chữ lông giả thành chân mà ông đánh cho tuốt xác bây giờ cứ đánh tuốt xác thử gọi chúng nó ra hôm nay có cậu bất trưởng nam của cụ tránh vừa đỗ xếp quy ca trên tỉnh về làng khao vọng cậu muốn xem diễn trèo cho nên là bây giờ mày phải bắt chúng nó ra diễn ngay để tao đi đón cụ với cậu đến cầm trầu cho kịp nghe chưa dạ, đi đi thế đi đâu thế đấy à, ô, à, thằng lão quá đấy không ạ ui các cụ ơi các cụ ơi cụ tránh ra cụ tránh ra cụ tránh tránh ra tránh mau lên mau lên này giúp cụ tránh cụ tránh ra ra ra cụ tránh ra ra ra cụ tránh à ra cụ tránh à, à hồng giáo à, chào các thầy dạ. thầy lý này dạ. tôi đã bàn với thầy rồi dạ. hôm nay tôi có thượng khách đến chơi dạ. thầy đặt ghế để cậu trưởng cầm chầu dạ. dạ. chào các thầy lý dạ có ngay con đào à. đâu nó vẫn à, diễn đấy chứ dạ có chứ con đào không diễn thì cậu bắt đầu là chú vâng. con trâu mà <laughs> để con đào múa bu quy một mình có được không Tôi không muốn trông thấy gã kết tân ừ. Cậu trưởng cậu lại ghen rồi Cậu yên tâm Tuy hai đứa mới thành vợ thành chồng Nhưng tôi đã có kế chia liên cái câu này cứ khỏi lo mẹ <laughs> à, đây à, ông cầm lấy à, gọi là tiền nó lâu thế hả? lâu thế nhanh lên chú gấp dạ chú ơi chúng nói ra diễn cho lớp vô quy cứ việc mà ra bỏ giáo đầu vỡ nước bỏ giáo đầu vỡ nước dạ. Tao không muốn xem diễn cái trò này nữa Thằng kép tân cút ngay Còn con Đào phải ở lại một mình hát cho làng nghe Không thì mất khác à, Cậu ghen rồi cậu ừ, Thằng kép tân cút ngay Những người này không biết xem trò đâu em ạ Ta về thôi Đứng lại Thằng kép tân Mày bảo ai không biết xem trò Đúng là đàn gãy tay trong tay đâu Bất, Tao là kép hát Nhưng cũng chính là thợ cày chống mộng gãy sừng sức mày vinh toàn toàn giúp tù bà lên buôn mặt của mình kẻ phản nghịch giữa đình chủ yếm chúng mày chúng mày định bày mưu hãm hại chúng mày định phá gánh trèo chúng mày muốn làm gì thì hành tao đây này Tao là chùm chèo tội vạ đâu tao chịu Vâng, dạ, trói cổ thằng trùng hiểm Nhanh à. Ôi ôi Quấy vào chứ mày, quấy Biết đời chưa con toàn ra ông bảo đánh ra đánh tôi đánh các ông tôi nhảy các ông đánh đánh tôi vật quân đào biết hả ra tôi quay các ông tôi lạy các ông chúng tôi cần con đào kết hát cớ sao phải chịu cùng không tội tôi ở trên này ông ờ, ra tay làm

có chuyện gì xảy ra với những người nghệ sĩ này? Ờ, dạ bẩm quan lớn ạ. À. Ờ, Gác Captain nó chống lại nhà chức trách và chùm hỉ đây đã hành hung với Tuần Đinh cho nên chúng con mới cho bắt giữ đấy hả dạ? <laughs> Thì không may cho tôi Thế là hôm nay tôi lại không được xem các nghệ sĩ làng hạ diễn treo Một điều mà tôi vẫn hằng ao ước từ lâu Dạ Xin quan lớn vui lòng ngồi dự à, Chúng tôi bắt chúng nó phải diễn để còn lớn được xe Ồ, nghệ thuật diễn trò không yeah. nên bắt ép yeah. Ừ. <laughs> Thưa quý vị, tôi à, là một nhà sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật Lại là người rất yêu thích nghệ thuật phương Đông Trong bộ đĩa hát của tôi sưu tầm nhiều năm ở Việt Nam đã có đủ loại Hát xoan ghèo ở Vĩnh Yên, hát suy luận ở Làng Sơn hát quan họ ở Bắc Ninh, hát tuồng ở Quảng Nam và hát cải lương ở Nam Bộ. À, riêng còn những điều hát chèo ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì à, tôi chưa có, cho nên tôi có ý định sưu tầm ngay trên mảnh đất Thái Bình này. <laughs> Nhưng nhân viên chèo đối với tôi là một tài liệu sống vô cùng quý báu. Yeah, à, quý danh ngài chúng tôi đã được nghe nói từ lâu nay được gặp ngài <laughs> rất lấy làm vinh hài <laughs> ông tránh là người rất trèo yeah. Dạ. lại rất am hiểu về bộ môn nghệ thuật này yeah. Dạ. cho nên tôi rất cần tới sự giúp đỡ của ông tránh dạ yeah, chúng tôi xin hết lòng hầu hạ ngài dạ thưa với ngài cậu trưởng bất còn trai tôi vừa đỗ xét nguy ca trên tỉnh dạ xin được ra mắt ngài ông ờ, cậu trưởng dạ xin đa tạ ngài dạ, xin chúc ông bớt mọi sự thành đạt dạ bẩm quan quan nói là quan rất ưa thích phường trò chúng con vậy con xin quan hãy tha cho chồng con và anh ruột con đang bị thầy lý vu oan giá hòa à, có phải đây là cô đào diễn viên nổi tiếng ở uh, chuyên đóng các vai đào thương như thị phương thị kính dạ, dạ nó có giọng hát hay nhất cái vùng này hiện cô đào ạ à, rất tiếc là hôm nay tôi đến đây với tư cách là người sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật tôi không đại diện cho nhà chức trách ờ, những yêu cầu của cô đã vượt quá cương vị và quyền hạn của tôi dạ xin phép ngài số binh tuấn ốc dạ. giam chu mỹ vào công sở chờ quan xét xử mau lui ra Cố lên à, à. Không tốt, không tốt ừ, Không được đụng đến người đẹp Dù chỉ bằng một cánh hoa thôi Các ông hiểu ý tôi chứ yeah. À, Duyên phận

thằng trưởng bất nó đến đấy tưởng mà biết á mợ đốt nhà con đi chứ này Đấy, mày cứ yên tâm mợ đốt tao đền này trông ngon cô đào cho thật cẩn thận muốn tiền có tiền muốn rượu có rượu Ôi, đào ơi con á con chả chơi đâu mày không nghe thì mày hãy liệu tội trốn phù trốn lính mày sẽ ngồi tù nghe không à, cậu ơi cậu ơi nhưng mà nếu em trông non cô đào cho cậu cậu cho nhà em cái gì nào thế à, mày thích cái gì nào cho mẹ đĩ nhà em đôi hoa tai vàng <laughs> quá mà sạc nghiệp tao à thế một bộ dây xả tích nhá xả tích cũng đắt chẳng kém hoa tai thế thì một cái áo đồng lầm với là một cái quần tía à, cũng phải mất hơn chục thóc chứ ít ỏi gì một đôi quốc sài gòn kêu con có thề <laughs> cũng vẫn còn hơi đắt gì cậu cũng kêu đắt cái gì cậu cũng kêu đắt vậy em xin cậu một gì thứ rẻ nhất rẻ hơn là rẻ đấy thế mà thích cái gì nào em chỉ xin cậu một cái bằng tiểu ngũ phẩm quan gia láo nào bằng sắc vua ban cho tao thế mà mày lại coi như rẻ rách à chuột chuột dạ mày đi tìm cô đào về đây cho tao nhưng mà cô cô đi đâu con con làm sao mà tìm thấy à <laughs> nhưng cậu ơi thì cậu tìm cô đào có cái việc gì đấy ạ à? dạ về cái việc của kiếp tân và trùm Hỷ à, gây go lắm chuộc cả. có đúng vậy không à gây go lắm mà lại có đúng không đây này ừ. sao cô trường ôi cô đào trốn đi trốn đi chuộc trốn đi chuộc à. bước đi mày bước à, đi mày à. à. à. à, à, <laughs> cô đào ạ à, thật không ngờ lại cơ sự lại xảy ra đến nông nỗi này cơ chứ cậu còn ngờ gì nữa xảy ra chuyện này tất cả là do cậu ồ tôi đâu có muốn thế nếu như hôm nọ thằng kết tân chồng cô nó biết thân biết phận thì đâu đến nỗi ai bảo nó động đến tôi cơ chứ à, cô đào ạ thằng kết tân chắc chắn sẽ phải tội đi đầy biệt xứ còn ông chùm hỉ anh ruột của cô Tôi sẽ tìm cách cứu ông ấy ra Đào hãy thương tôi Tôi sẽ tìm một nơi kín đáo để cho Đào nương náu Rồi tôi sẽ đi lại thăm Đào Không, tôi đã là gái có chồng Nhưng Đào biết đấy Tôi hiếm hoi muộn mằn về đường con cái Mà mợ trưởng nhà tôi thì à, <laughs> Tôi muốn cho trong ấm ngoài êm Đào hãy tạm lánh sang nhà anh chùa không Tôi không đi đâu cả Tôi không phải là người lòng chim dạ cá Cậu trưởng Tôi van cậu Tôi xin cậu Cậu hãy buông tha tôi ra Không Anh không buông mà anh cũng chẳng tha Tại trong mõ này Anh đã cầm tay Có anh kia lòng son đời anh ấy đã cắm cho để của anh vàng thanh con anh dựng cơ như đồ riêng với em trai dáng hình kia quả chí anh nhìn anh như ôm anh như ấp chua cái muộn là phiền chỗ bay chén rượu đồng, chưa nhấp đã bừng thầy. ta lại đánh tao cậu ơi chết đến nơi rồi mà cậu không biết gì á làm sao làm sao mọi mọi mọi trưởng đến mọi trưởng đến đấy Ôi trời, thôi chết tao chết, chết, chết, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, chết tao, tao chạy đâu bây giờ mày ơi, thôi chết tao rồi, trời ơi, thôi chết tao rồi, đấy, chui vào, chui vào, Chối nữa đi Chối nữa đi Chối nữa đi à, ơi có chuyện gì thế hả mợ thanh thiên mạch nhật cậu đến đây làm gì ờ, ơi tôi đến đây để Dạ dạ thưa mợ Rồi đất ơi Nhà con nó vớ được như thế này á Quốc nó lại không quảng vào đâu thế như bổ Trời ơi ơi mày nói cái gì mày giết ông người còn gì nữa chuộc ơi Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi mợ ơi sao mợ lại cứ làm ẩm như thế cậu sợ cậu sợ thiên hạ người ta cho rằng con cụ tránh lại đi gian díu với một con giàu dạ ôi dạ dạ dạ dạ con chào mợ trưởng đào nào hát nào mợ đừng nghe người ta đồn bậy thôi đi đừng có mà giả vờ nữa không lọt được qua mắt gái này dạ. dâm ôi trời nay mày lạnh thua đã quen khéo người cái con đảo hát nó đúng rồi nơi tôi đang sống nay này tôi cũng sống việc này đều do cậu con gây nên thế, đúng cho nên mọ mà cứ làm bầm nên người ta bảo xấu chàng hổ ai cho nên mọ cứ nghe con mọ tóm cổ kéo nhau ra chứ mọ cổ đánh con về về cứ đi về ôi trời ơi mọ mà mọ đến đây về hà nội mọ <laughs> bây giờ đến đây mà trượt thì em mỗi một khi mà lên cơn ấy mà cứ hiền như là cái con ờ, cái con hổ cái ấy. anh trượt anh có cách nào giúp tôi tìm gặp anh tân được không cô cứ ở nhà để tôi đi xem có cách nào không nhá đón em đây Em có đi cùng anh không Đi đâu anh Đi cùng trời quấy đất Đến nơi nào mà ta sống được Nơi tiếng hát em không bị dập vùi Tìm đâu ra nơi đó anh ơi Đâu cũng vua quan cường hào tổng lý Đâu cũng kẻ đè đầu cưỡi cổ Cái siêu cái thuế chất lên vai Đâu cũng đồng khô lúa tát thế này Đâu cũng kém hèn phận con đào kép hát Đi đâu, đi đâu anh ừ, Đi đâu Bốn phía tối đen đất trời điên đảo hết hay là chúng mình cùng chết Đào ơi Không anh không chết được Vì anh còn mẹ già Một mình một băng Anh chết đi mẹ già đó ai nuôi Em phải thay anh săn sóc đỡ đần người Và rồi đây Em còn phải sống để nuôi con chúng mình nữa chứ Ôi chúng mình có con Chúng mình có con thật ư Đào ơi Nếu chúng mình có con thật thì em cũng không bao giờ cho nó theo nghề đàn hát sướng ca thôi anh cứ đi đi tìm chốn lập thân chờ khi yên hàn anh trở lại tìm em em sẽ đợi. dẫu có thế nào em cũng không thay đổi em ơi anh ra đi tìm chốn lập thân Ooh. con đực nó cứ nhao ngay đến Rồi chàng cứ xoay quanh nàng Đã xoay quanh nàng mà gù tít À gù tít Cúc cù cu em ở đâu Cúc cù cu anh ở đây Cúc cù cu Cúc cù cu em ở đâu Em ở đâu Em ở đây Này thật là vô tích cực Suốt ngày chỉ chim với cò thôi tôi chết rồi Ông lại lấy đỗ của tôi cho chim ăn à Thôi chết rồi, Ây ông có biết hôm nay ở chợ bao nhiêu tiền một ống đỗ không? Gươm ai chợ bua thì biết cái gì bảng này Thế này thì lấy gì mà thổi thôi nấu chè Còn đâu ra mà lờ với lãi được cơ chứ hả? Ây, tôi xin bà, tôi xin bà Bà đừng đụng vào chim của tôi <laughs> Này bà ơi, bà ơi Tôi chơi chim đây là ra tiền ra bạc Chứ, à, chứ không vô tích sự thì bạc điểm đâu nha Trời ơi, chim của người ta thì đổi được trâu được bò Chứ cái ngữ chim của ông á Có mà đổi được khối này Khổ quá bà ơi, bà chẳng hiểu một tí gì cả Bà trông đây này Đấy, những con chim này á Mỏ dài, mắt sáng ra đầu, à, đầu tròn nó mà gáy á, à, cứ hệt như à, tiếng kèn cờ nai gì nét đấy bà Ôi giời ơi, tôi không cần cờ lê mỏ lét gì cả Thế nhưng mà ông mà cứ lấy đố của tôi cho chim ăn ấy Là tôi, tôi thả hết Ôi kìa, ấy kìa Thế làm sao bà cứ làm ẩm lên như thế gì Bà đi thì chớ Bà về đến nhà này Chim của tôi nó cũng không dám gáy Cả con bé cháu ở trong nhà cũng khóc thét cả lên đấy Vâng Cháu ông ok Chào bác Bác Chu Chính <laughs> bác chủ tính sang chơi mời bác ngồi đây uống về một chén rượu đã nào <laughs> chà dạo này dạ, bác. bác lại chơi cả chim nữa kìa vâng em cũng em cũng mới chơi <laughs> thế mới biết ở đời mỗi người một cái thú riêng vâng em thì em thích tiếng chim nhưng phải là tiếng chim gánh chứ em em không thích nghe tiếng chim hót đâu bác ạ <laughs> tôi hiểu ý bác dạ. hót là ca hát dạ. còn gáy là biểu lộ khí phách dạ. còn gù là tiếng gọi của lứa đôi ta chớ nên coi thường loài cầm thú cũng là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu ấy thế cho nên ở đời này đã dễ mấy ai thưởng thức được một tiếng hót thay cũng ví như một giọng thơ một điệu đàn một câu hát gươm <laughs> thật là trí lý <laughs> thưởng thức được một tiếng hót hay đã là khó nhưng tìm kiếm và đào luyện ra một tiếng hót hay thì lại càng khó hơn bởi vậy cho nên có những người đã bỏ công bỏ sức ra cả một cuộc đời mà đâu dễ tìm kiếm được có đúng thế không bác nhưng <laughs> thật là di lý bác đúng là nghệ sĩ có khác bác hiểu rõ được từng chân tơ kẽ tóc của cuộc đời chứ còn em đấy thì Sao lâu nay không thấy bác sang gặp tôi xem Dạo này có vợ mới đấy Trèo văn minh hay lắm à, Chẳng dâu diêm gì bác Nhà em nó đi vắng suốt ngày Chẳng lúc nào được rảnh rỗi thành thứ ra <laughs> Thế hai bác đã thương chuyện với cô Đào giúp tôi chứ À vợ chồng em cũng đã bảo với cháu nhiều lần rồi Nhưng xem ra thì cháu nó cũng chưa bằng lòng của bác ạ Ô kìa, Ô kìa, bác cùng chính sang chơi Chào bác Hôm nay tôi lại sang thưa chuyện với hai bác Tôi muốn mời cô Đào sang hát cho giảp hát của chúng tôi Ôi rồi ơi, thế thì quý hóa quá còn gì bằng Vâng, thế để em gọi cháu nha bác nhé Đào ơi Đào ơi Đào, Đào ơi, ra đây cháu Ừ Này, cháu này, cô Đào. bác cùng chính lại sang nói chuyện với cháu Cứu rồi xuống đây cháu Ngồi đây Cô Đào ạ, à, cô có thông cảm thì tôi mới nói. Tôi muốn mời cô sang hát cho dạp hát của chúng tôi. Vì tôi biết cô vẫn còn say tiếng hát trèo mà. Ồ, vâng, cháu nó vẫn say lắm đấy bác ạ. À. Không, tôi đã thành, không bao giờ đi hát nữa. Cuộc đời con đào hát nào có xa gì Họ quay khinh áp chế mọi bè, Mỗi câu hát Lại một phen tùi Cô, cô Đào ạ à, Chỉ có những kẻ rốt nát tầm thường mới coi khinh nghệ thuật Nhưng còn biết bao nhiêu người trân trọng nâng niu Cô thấy không Những tích trò điệu hát của ông cha Vẫn đọng lại trong lòng người xem niềm tự hào dân tộc Cô hãy nghe tôi Hãy trở lại với nghề đi hát Cô Đào ạ à. Ừ phải đấy cháu ạ à, Phải đấy Thôi thì à, mày cứ nhận đi trở về nghề hát cũ dù sao thì cũng kiếm được miếng mà ăn đúng đấy cháu ạ à. cháu cứ trở về nghề cũ đi không làm cái nghề ấy thì còn làm cái gì được nữa này bác trùm chính này Gì thế bác? Bác mà kén được một cô đào có tài có sắc như thế kia ấy Thì à, <laughs> bác cũng phải nhớ đến công của vợ chồng em đấy nhá <laughs> Hai bác yên tâm dạp hát chúng tôi sẽ biết ơn hai bác Ôi giời thế thì quý hóa quá còn gì nữa này ông ơi, ông phải biết rồi. Cô Đào ạ, à, cô hãy nghe tôi. Hãy trở lại với nghề đi hát. Hãy về với chúng tôi đi. Cô Đào không thoát khỏi cái chiếu chèo đầy tai ương và đau khổ đó ư tiếng hát đã vần vào tôi hay là số mình anh tân ơi giờ này anh ở đâu vì câu hát mà tình ta sang giờ anh Hỷ ơi chiếc chiếu chèo mà anh say như điếu đồ giờ đã tan nát cả cực lòng mẹ cho mẹ con cháu nương nhờ trong những ngày cô đơn tùi cực. kìa, cháu, mày, mày hãy hiểu cho chú Đào ơi. Bác chính, nghe lời bác, tôi xin trở lại chiếu trèo. Cô Đào, kìa cháu. Và thưa ba, Lý diễn chẳng giống ba tí nào cả, toàn diễn cương diễn địa thôi. Thế mà cứ bắt con phải thưởng cho Lý những năm quả ô mai đấy bà. <laughs> Lý diễn không giống ba, nhưng có giống vai thầy đồ trong vở tôn mạnh tôn trọng không? Kể ra thì cũng có giống, nhưng Lý Chúa là hai bịa, vai thầy đồ làm gì có cái đoạn, ông cao tổ là ông làm tổ tít trên cao. Thấy Lý diễn bịa, con mới vặn lại ngay, con bảo, thế ông tổ ta ngày xưa có phải là loài chim đâu ạ? À? Thầy đồ bí quá, Nọc con ra đánh ba roi đấy bà <laughs> Khá lắm Khá lắm Các con đối đáp như thế là được Muốn học diễn trò Đừng nên tạo cho mình cái thói quen bắt trước Mà phải khéo lựa chọn được cái tinh Phải tìm ra được cái riêng Cái độc đáo cho mình Không nên biến va diễn của mình trở thành những con rối Các con có hiểu không? Dạ, dạ chúng, con, con hiểu ạ à. ừ. Thôi bây giờ hãy vào thay quần áo đi Rồi ra đây cùng tập luyện đứa lúc nào nó cũng quấn quýt bên nhau Tôi tin rồi đây bọn trẻ chúng sẽ vượt xa chúng ta nhiều lắm Đặc biệt là cháu Lý Nó không bao giờ chịu diễn giống vai người khác Mà nó luôn luôn biết tìm tòi sáng tạo Anh Chính ạ Hôm anh chấp tân bỏ làng trốn đi Em đã nói với anh ấy là Bao giờ có con Em cũng không bao giờ cho nó theo nghề đàn hát sướng ca Nhưng bây giờ thì Em đã nghĩ khác rồi Cô nghĩ như vậy là rất đúng cô Đào ạ à. Này cô Đào này Lát nữa tôi sẽ cho quảng cáo Hai mẹ con cô cùng biểu diễn tối nay đây vâng. <laughs> xong xuôi Thì cái chức quận trưởng chỉ còn trong tầm tay với của ông Một lần nữa Xin chúc ông Thành Dạ xin đa tạ ngài Ngài đòi là đòi ăn thịt mà để kêu ban Tôi kêu Cháu ông rồi dạ Ô <laughs> kìa cháu à, Ông là ai À ta là người cùng quê với mẹ cháu đây mà Nhưng ông lèn vào đây có việc gì Chỗ này là sân khấu Người lạ không được vào đâu Chả là vừa rồi xem cháu biểu diễn Bác thích quá Nên bác lẻn vào xem thôi mà Thế bác xem cháu diễn ô hay hay lắm <laughs> thế bố cháu đâu cháu không biết cháu nghe người ta nói rằng bố cháu trước đây cũng là kép hát nhưng bị cái thằng bất nhân bất nghĩa nào ấy nó đổ tội cho giờ phải đi tận đầu đầu đâu rồi ý thế cháu có thích đi học để trở thành ca sĩ không không cháu chỉ thích diễn trò với mẹ cháu thôi mẹ cháu đâu bác muốn gặp mẹ cháu Bác gặp mẹ cháu có việc gì? À, à bác gặp mẹ cháu có chút việc Nào, vào tìm mẹ cháu ra đây Vâng, để cháu gọi cho Mẹ ơi! Mẹ! chào ông ông hỏi gì tôi ạ? À? Đào Đào ơi Hơn 10 năm qua tôi đi tìm Đào Vô tình vừa rồi đi xem hát mới gặp lại Đào trên sân khấu Thế là tôi tới đây Dù thời gian cách xa Nhưng lòng tôi vẫn không nguôi thương nhớ Đào Đào hãy về với tôi đi Bây giờ tôi đã dọn ra tỉnh Tôi đã thu xếp cho Đào một chỗ ở riêng Cả cái lý nữa Tôi đã xin với quan Tây Sumia để cho nó đi học trở thành ca sĩ còn mụ vợ tôi dạo này cũng không ghen như trước nữa chả là suốt cả ngày nó chỉ vùi đầu vào lễ bái mà thôi ông bất ông là kẻ bất nhân bất nghĩa ông đã hại anh tân còn dắt tâm hại cả đời tôi ông hãy để cho tôi được yên ông hãy để cho tôi được sống đào ơi quan tây xô mia ngài rất thích xem trèo ngài muốn thu giọng hát của em vào đĩa hát ngài muốn đào tạo cháu lý trở thành ngôi sao màn bạc em mà làm được việc đó thì cả đời sung sướng và cái chức quân trưởng nhất định sẽ về tay anh về với anh đào ơi hẹn biển ly thề non ta tình nàng tình duyên thương hòa hẹn chiếm lấy trong tay toàn ôm trên đôi vai thắm biết ly đôi môi má hồng ta chiếm lấy em về thì lòng ta mới hoàn ước sao đồ khốn nạn ông bất tôi ghê tởm những lời nói của ông ông hãy cút đi <laughs> con đào tao nói cho mày được biết Mày chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi của tao ở làng hạ mà thôi Ở đây tao thiếu gì Loại cua ốc như mày lại còn làm cao giữ giá ở nơi phường phố Tao nói cho mày được biết Nếu mày không nghe tao Tao sẽ bắt ngay con Lý bay đâu à, à, à. không không không không không Tôi nói cho mọi người được biết Cháu Ly Cháu Ly là con tôi Không Im ngay Cô này là vợ tôi Cô đã bỏ đi biệt tích hơn 10 năm nay Bây giờ tôi đến tìm cô ấy về Cô ấy không nghe Cho nên tôi phải bắt con tôi đi Không Không phải thế đâu Lý ơi Mẹ mất con Thật rồi biệt hết ngày trung tá Somia nghe chưa? Eo ơi, ai lại đi tiếp quan Tây bằng tiệc ấy chứ à? Nhưng đây là ông Tây đặc biệt, ông ấy biết hát trèo, biết ăn mắm tôm. Cho nên hôm nay ta phải tiếp ông ta bằng đặc sản lươn ếch được chứ? Dạ, <laughs> con nghe tin quân Pháp đang thua to trên Việt Bắc. Nhớ chú ở tiếp ấy, cho nên quân Pháp, quân Tây ven ấy ăn lươn nào phải bởi vì ếch ấy thì phải om mà luôn ấy thì phải dần nữa rồi mới nấu à này đừng có mà bếp xếp vạ miệng có ngày đấy thôi đi chuẩn bị lươn ếch đi dạ yeah ấy om tôi điếu quan quan thầy lươn dần đi tôi mời quan tớ lươn dần đi tôi mời quan tớ tớ thầy một lũ đều trói đầu ăn hỏi cha bó mà là chồng đầu mẹ chán mà không ấy mấy rồi dạ Nhà hôm nay trang hoàng đẹp quá đấy Dạ thế hôm nay ông con được thăng chức quận trưởng nữa này Trượt này Mày thấy ông dạo này thế nào? Úi giời đất ơi, ông con dạo này đứng đắn lắm á à. <laughs> Dạ ông con đứng đắn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên <laughs> Con nói cho vợ nghe nhá Sao nào? Chủ nhật ra là buổi sáng ông con cũng dậy muộn ừ, tốt Dạ buổi chiều thì ông con đi đánh tổ tôm <laughs> Tốt lắm Còn buổi tối ông con đi xem hát à Ông đi xem hát à Dạ nhưng ông con chỉ thích xem hát trèo thôi Ông mới đi xem hát Mà lại chỉ có thích xem hát trèo Hỏng Hỏng rồi Ông mới lại mê cái con đào hát rồi Tao nghe nói nó về hát ở cái giặt vân đài Đúng là cái con đào là về mà lại không nói với vợ thế à nhưng ông nhà chỉ có thể nói dối bà chứ không nói dối con được bởi vì con đây là có cái nghề bắt ếch <laughs> nhất là những hôm trời mưa mát trời gớm ếch đực với lại ếch cái ha <laughs> nó cứ nhảy ra nó kêu à ô ô ô <laughs> dạ con chỉ cũng khẽ nghe con biết ngay được con nào là con đực và con nào là con cái mà ngay cái tiếng kêu của con cái thì con cũng biết ngay được con nào nó nó thùy mị nó nết na dạ còn con nào nó đánh giá nó ghen con có lồng lộn như hổ cái luôn do hôn đấy dạ, <laughs> con đừng dám ạ trước đây dạ. mày đây tao hỏi mày câu này mày phải nói thật nghe không dạ con có biết nói dối như ông nhà đâu ạ cái con bé lý ông quận trưởng bắt về có phải con ông ấy với con đào không ôi dồi ôi mà hỏi con câu ấy con làm sao mà biết được ạ con chỉ biết 10 năm về trước cô đào là vợ anh captain còn ông nhà ấy thì cũng có lén lút ra đâu đi lại đâu đôi ba lần ạ à? dạ vâng. con bé nó là là là con cái nhà ai con chết nghĩ chỉ có mỗi ông nhà thì mới biết chứ còn con thì làm sao mà biết được à nhưng mà này mày nhìn nó có cái nét nào giống ông thần giống không con chứ là giống dạ. nhưng mà nhưng mà không à sao dạ thưa mợ nó giống ông nhà cái chỗ này nó bị uống cái rượu tây ạ à nó biết hát bài tây nó biết nhảy đầm ngoáy mông ngoáy đít à. <laughs> nhưng mà nó khác ông là cái chỗ này nó có cái tính gan lì nó thích lên thì nó múa nó hát chứ nó mà đã không thích thì có đến kìm bẻ răng nó cũng không chịu hé môi ra đâu ạ à. thế mà ông ấy đang tán tỉnh tao nhận nó là con đấy dạ <laughs> cũng được chứ sao ạ à. đứa chả là cậu vợ nhà tao phúc à phúc à phúc đứa hiếm ai hiếm hoi có nó thì vui cửa vui nhà bà lão su nguyên đang rất cần con bé cho đội quân hành chính quân thứ lưu động gọi tắt là gamo gamo chứ này dạ theo vợ cái chữ gamo nó cứ la lá như gamo nên con cứ gọi là thành gamo còn con bé nó sẽ là thứ hàng quý để ông nhà còn mặc cả với quan tây nữa chứ à chúng ta không nguyên đã tới Trung tá Xin chào ông bà quân trưởng Dạ vợ chồng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài Cảm ơn Trước hết xin báo để ông bà quân trưởng biết một tin đặc biệt Đêm qua đội tuần tra của đồn 15 đã bắt được một du kích giả Và cũng là một lão hề trèo nổi tiếng <laughs> Tôi đã cho đưa ông ta tới đây để chúng ta có dịp gặp lại những nhân vật trên chiếc chiếu trèo làng Hà cách đây hơn 10 năm. À, tôi đã cho mời cả bà Đào tới đây để bà ấy tận mắt nhìn thấy cô Lý, con gái của bà đã thành công trong những buổi biểu diễn đặc biệt của đội Gamo của chúng ta. Dạ, ừ hiểu tôi hiểu tôi hiểu <laughs> à, à, à, chẳng chung đâu dễ ai chiều cho ai <laughs> như ông bà quận trưởng đã biết dù tôi vận quần áo dân sự hay quân sự thì công việc cũng chỉ là một dạ. những công trình nghiên cứu văn hóa thuộc địa của tôi không chỉ cần cho trước mắt mà còn có tác dụng lâu dài dạ ở phương Tây người ta rất thích những món ăn lạ người ta có thể dám bỏ hàng triệu đô la về cái công trình văn hóa này dạ Ồ, vì thế ngoài việc chiến tranh tôi vẫn để tâm sưu tầm những bài hát dân ca Việt Nam à tôi vừa mới ghi lại được cái câu hát um, à, quan họ qua cầu gió bay à, ông bà có nghe tôi uh, xin hát dạ, dạ xin, xin mời ngài dạ, xin mời ngài, dạ, Xin mời ngài. Ừ re re la la re la nho a à, yêu nhau có nhau à cho nhau về nhà à, rồi rằng à, cha rồi à, mẹ ơi này à ôi à quá cầu này à ôi à quá cầu à tin tin tiền gió bay à tin tin tiền gió bay Dạ thưa ngài trung tá Quả thực tôi chưa thấy một người ngoại quốc nào tới Việt Nam lại thông thạo được như ngài nói tiếng Việt Nam rất thạo, đọc được cả chữ nôm, chữ Hán, am tường phong tục và xanh sỏi các món ăn Việt Nam. Dạ... À, à nhập ra tùy tục, đảo giang tùy khúc. Dạ. <laughs> à, và tôi à, còn muốn à, làm rẻ Việt Nam. Ô, dạ xin mời ngài. <laughs> Ô, cái việc này tôi phải nhờ bà giúp đỡ. Dạ, nếu được giúp ngài thì thật là một vinh hạnh lớn cho vợ chồng chúng tôi ạ à. Chuộc dạ. Mang rượu ra đây à. Nghe ca nhạc xem diễn trèo phải có rượu, có nhám mới vui Ôi, Dạ dạ Mong vua mong sự thế à, Chuộc Dạ Tao gọi rượu chứ có phải gọi gái đâu Ôi giời ơi, hảo hạng đấy chứ à Đậu phụ chấm với gái à Đồ Ông vỡ anh bồi thông minh lắm dạ à, chắc là anh bồi định mời lão tây mắm tôm này uống rượu đựng vòng bong bóng châu phải không ừ? ôi sư thế bụng chữa bằng chung nhưng đích thị sung sung hảo hảo ờ, à, tôi à, đã được nghe các quan tây đoàn nói về nghệ thuật buôn rượu và uống rượu đứng bằng bong bóng châu của nông dân việt nam hôm nay tôi mới được thưởng thức nào mời ông bà cùng thưởng thức dạ xin mời ngài ấy mong sự xếp phải trả tiền trước rồi mới được uống ồ phong tục việt nam đâu có cái lệ ấy người việt nam chúng tôi thì thế nào cũng được nhưng đối với các ông phải trả tiền trước nếu không uống xong các ông sẽ quỳ nhưng đây là ta thết quan tây nhà chị biết chứ chuộc Dạ Mang cốc ra đây Ồ, nồng nồng nồn Uống bằng cốc thì mất thú Rượu đương bằng bong bóng trâu thì phải Phải hút, phải bú mới ngon <laughs> Ờ nhưng hút như thế này thì phải trả tiền như thế nào cho tí ẩn Mỗi ực là một chén Sáu ực là một chai ừ. Mười hai ực là một lít Ồ nhất thế giới <laughs> Mong sử bá con nét theo giá mắc sư loa ừ, mong sử đôn lê mo chuẩn tà đoàn xích biệt xích biệt là gì đấy xích biệt là gì đấy xích biệt là gì đấy ờ. là biết thì biết thì biết no no no sáu đầu sáu đầu dạ xin mời quan tây ạ mời quan ạ <laughs> à. 어, 왜 태죠? Ồ, ở bằng Bangkok cái chung cùng Khi này kêu vỗ em mới bùng nền bùng em mới bùng nền bùng <laughs> à, Chữa quanh năm như thế này thì phải đẻ bao nhiêu con cho trẻ À, nếu mong ông thử phép mà cứ liếc vào đây nhiều nhiều Thì thế nào tôi cũng phát chia ra một lũ tí nhau mắt xanh mũi ló mặt đỏ phừng phừng như mặt giặc không sao không sao ở ờ, người Việt Nam mà hay ờ, có tính ờ, bông đùa bông Ôi, đùa dẹp ngươi bay à bay thôi dẹp làm cái gì thế à, ta, à, ta, à, ta, ta, Ottawa mong chữ thế Xin phép ông bà quận trưởng cho tôi được điều khiển cuộc vui hôm nay được chứ Dạ xin mời ngài ạ Lính Rõ dạ. Dẫn ông già vào Rõ dạ. cuộc vui hôm nay được chứ Dạ xin mời ngài ạ Lính Rõ dạ. Dẫn ông già vào đó oh, Không tốt, không tốt À, xin lỗi ông chủ hỉ, xin lỗi ông chủ hỉ Bọn lính của tôi nó là những kẻ thô bạo Thô bạo Xin mời ông chủ hỉ ngồi, Mời ông ngồi, <laughs> Thật là kỳ thú Cách đây hơn 10 năm Chúng ta đã gặp nhau trên chiếc chiếu chào làng hạ Hôm ấy thì không may cho tôi là tôi không được xem các nghệ sĩ làng hạ diễn treo Nhưng hôm nay đứng trước mặt tôi lại là một ông vua mìn đã từng lật đổ những đoàn xe của quân đội viễn chi Pháp Nhưng thôi, <laughs> hôm nay là ngày vui của ông Trường Bất Ta không nói chuyện quân sự chính trị với nhau Mà tôi muốn ta trao đổi nghệ thuật <laughs> Trao đổi nghệ thuật Ông hãy giết một lớp trò để tôi được thưởng thức tài nghệ hài hước của ông được chứ? Ừ? Đêm hôm qua theo lệnh của các ông, lính các ông đã cho tôi ăn một bữa tiệc, toàn cùi tay thúc vào bạc mỡ. <laughs> Hỏi còn hơi đâu mà hát với cười. Ồ, ờ, vậy là lúc này tiếng hát của người nghệ sĩ không cất lên được nữa hay sao? Nhưng thôi được Chả mấy khi được quan Tây mời tới Tôi xin tiếp ngài bằng một lớp trò Diễn cương Cho tôi mượn một đoạn gậy tre Được Dạ Mang đoạn gậy tre ra đây Có ngay à <laughs> Tô Huy ông nói ông là người yêu thích nghệ thuật đúng ông tôn trọng nghệ thuật à, rất đúng vậy mà nghệ thuật sắp phải biểu diễn trong xiềng xích và dây chói đấy <laughs> à, xin ơn chủ nhị xin ơn chủ nhị đó ông đã được tự do tự do <laughs> tự do trước họng súng và hai hàng lý nhưng thôi được thằng Sít đã đủ một lô xích xong chưa? Đủ rồi Đã đủ cả rồi ừ. Ờ, thế vừa rồi lão nghe cái tiếng kèn bù dích nó kêu ở phương nào vậy các dạ. con? Ờ, ở lô cốt đằng đông à. Nó kêu ở cái lô cốt đằng đông à? Dạ, vâng. À, vậy thì lão đây mới tính ra rằng Đông có Tây Lai, Tây Lai. <laughs> Nam Hữu Sự, Bắc Hạnh Tán Tài môn đa lính đáo ấy là tài gương đáo à. gia hữu tây lai ấy là hiểm họa lai <laughs> ờ thế à, thằng oan thằng đưa đâu oan đưa đi à oan đưa đi à, à? ừ bố mày đang mong mày về phạt bờ quốc góc đấy con này thằng to thằng cát đâu anh em đây to cát đây hả dạ. ừ. mẹ mày đang mong mày về cất nóc dọi nhà lạnh lùng con dại chồng xa vì đâu sớm tối mà vào ra lại chỉ có một mình <laughs> hỡi một lũ thằng xanh thằng chít hỏi chúng mày có biết hay không biết gì biết dạ, thôi phải đâu thay dạ đổi lòng mà con lai đen lai trắng cứ phải bế bồng là vì sao à. <laughs> mang rượu ra đây à. mang rượu ra đây lão uống rồi lão hát cho à. mà nghe à. <laughs> anh lúc lúc này à, à lúc ôi là mê ưng <laughs> con người nước ngoài rồi họ sẽ về nước họ còn các con các con ở lại các con sống với ai Ô kìa, kìa Ô bố già sao bố già lại khóc? khóc sao bố lại khóc lính dẹp này dẹp này khá lắm khá lắm <laughs> ông chùm hỉ ạ à. Ông vừa diễn một lớp trò vui mà Sao ông lại khóc Có tiếng cười chân chính nào mà không được nước mắt Có người nghệ sĩ hài ước nào mà không thấu rõ Nỗi khổ của cuộc đời Có phải không ông Sung được Thôi đủ rồi Lão hề trèo Đừng lợi dụng lúc diễn trò mà tuyên truyền Việt Minh Cộng sản Lính Dạ trói Chung Hỷ tống cổ vào nhà giam Tao bảo trói lại Trói lại What? À, ờ, chúng ta à, không nên đối xử với người nghệ sĩ này như vậy Dạ thưa ngài trung tá Nhưng đây nó là tên du kích lợi hại Cả làng treo đã trở thành khu căn cứ du kích Hôm nay bắt được nó tới đây Nó còn ngông nghênh hỗn xược lợi dụng lúc diễn trò để phỉ nhục quan tình bớt không nên nóng nảy ông chủ nghĩa ông diễn trò hay lắm tôi à, rất yêu mến ông nhưng ông đã lợi dụng diễn trò để tuyên truyền việt minh cộng sản thì tôi cũng nói thực cho ông biết tôi có thể bắt tay ông chủ nghĩa là nghệ sĩ nhưng với ông du kích thì thì tôi cũng trừng trị thẳng tay cái đó là tùy ông <laughs> nhưng tôi không muốn làm thế lát nữa tôi sẽ trả cho ông được tự do ông hãy về nói với những người làng chèo là tôi chỉ có thể yêu mến họ khi họ chỉ là những người nghệ sĩ chèo chứ không phải là du kích ông sô mia ông đã lầm rồi những người dân làng hạ chúng tôi không những chỉ yêu tiếng hát chèo mà còn yêu cả đất nước này nữa tiếng hát là tâm hồn của dân tộc nhưng một khi đất nước bị trà đạp dân tộc bị nô lệ thì cái tâm hồn đấy cũng quằn quại đớn đau ông hiểu chứ <laughs> điều đó thì tùy ông nhưng ông hãy nhớ cho rằng mời trong một tuần lễ nữa nếu người làng trèo không chịu lập tề trình diện thì quan tây sẽ vắn nổ vì đại bác dập tắt ngay tiếng hát trèo ông chủ nghĩ hiểu ý tôi rồi chứ <laughs> đã bao thế kỷ qua những kẻ đi xâm lược trước các ông cũng thường đe dọa dân tộc chúng tôi như thế nhưng không tiếng hát trèo của chúng tôi vẫn cất cao như tôi vừa diễn trò cho ông xem đấy thôi và trình chúng ta bà đào diễn viên giả hát vân đài đã tới mời bà vào mời ông trùm hỉ ngồi làng trèo vắng tiếng hát em anh hỉ anh cũng bị bắt tới đây sao không hôm nay là ngày vui của ông trưởng bớt được quan tây thăng chức quận trưởng tôi mời ông trùm hỉ và bà đào tới đây để hát trèo cũng như 10 năm về trước ông trùm hỉ và bà đào đã hát trong đóng khao của ông trưởng bớt <laughs> riêng tôi với tư cách là người sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật tôi rất khâm phục tài nghệ của ông hỉ và bà đào xin mời ông chủ hữu ngồi mời ông ngồi mời bà đào ngồi <laughs> tôi xin giới thiệu với ông chùm hỉ và bà đào một nữ diễn viên nổi tiếng chưa đầy 16 tuổi đã từng là ngôi sao sáng trong đội gamo của chúng tôi sẽ trình diễn một chương trình đặc sắc thông qua đó các vị sẽ thấy được vẻ rực rỡ của một bộ môn nghệ thuật mới ngày nay cho bắt đầu yeah! ngày chúng bắt con đi Chúng đã dạy con như thế này ư ừ. Ồ, sao mẹ lại gọi là bị bắt ạ? À? Ở đây con sống rất sung sướng Mọi người đối xử với con rất tốt mẹ Đây là ba, mợ của con Còn đây là cha nuôi, cha đã đầu của con Lý ơi, con về với mẹ đi Mẹ không bằng lòng cho con hát múa như vậy đâu con không nhớ gì những điệu hát của quê hương nữa hay sao Ồ con nhớ chứ Nhưng con không hát nữa Mẹ thấy không Con bây giờ đã khác rồi Con đã biết uống rượu Tây Sức nước hoa Nhật Bồn Biết mặc váy đầm và xem cinema Đi nghe hòa nhạc Ngồi dự tiệc với các ông bà lớn Con làm sao hát được những câu hát mẹ đã dạy con Mẹ đẻ ra con Nhưng ba mợ đã nuôi con Ba đã đầu đã dạy dỗ con con sắp trở thành danh ca nổi tiếng một tay từ điện ảnh tương lai ồ oh, con về với mẹ sao được la la la la la la la la lý cháu hãy về với mẹ cháu đi cháu đừng quên cội nguồn sinh ra cháu con Mẹ Con Con Mẹ Con không về với mẹ được đâu Con bây giờ đã là một binh sĩ trong đội Gamo đã ờ, hứa giúp con trở thành một ngôi sao điện ảnh Con sẽ được đi khắp châu Âu Con trở về cái dạp hát nghèo nan và hát những điệu hát quê muối làm gì Linh Mẹ Mày nói cái gì vậy Bảo Vân oh, Con gái của cha Con gái của cha có làm sao không Ừ, bà đào Sao bà lại đối xử tàn nhẫn Với đứa con bà đứt ruột đẻ ra như vậy Mẹ Mẹ đánh con Bà đánh tôi phải không Rồi bà sẽ phải ân hận suốt đời Música ấy. Ở nhà ông quận trưởng bớt ra về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã thắng, hay người nghệ sĩ trèo đã thắng. Tôi đã làm biến đổi được một em bé từ chỗ yêu mến nền nghệ thuật dân tộc, quay lại khinh miệt truyền thống. Nhưng tôi đã không xóa được sức sống mãnh liệt trong bản chất nền nghệ thuật ấy. Tôi đã vấp phải sức chống trả quyết liệt ngay đêm hôm đó, bà Đào đã vạch trần những âm mưu tội ác của tôi. Bà đòi trả lại đứa con, đòi chấm dứt khủng bố những người du kích. Vì thế, tôi đã phải đối xử với bà ấy bằng cách mượn tay bà quận trưởng bất, dùng thuốc độc làm cho bà Đào bị mù cả hai con mắt. mình đã đặt chân lên bậc thềm của ngôi miếu cổ Nơi khi xưa anh em mình thường nghỉ chân khi cắt cỏ chăn trâu Và những đêm trăng tụ tập quanh sân ôn lại những điệu trèo Tất cả vẫn còn đây hiện về quen thuộc quá Duy chỉ có một điều là trên bức tường của ngôi miếu cổ Vết đạn bom làm sạc lở mái đền cô đào ơi đội du kích quê ta vẫn bám đất giữ làng cơm chẳng đủ ăn mà vẫn say câu hát anh hỉ ơi đời em tan nát chồng thì đi biệt tích con theo giặc đôi mắt mù loà tiếng hát trèo bị vùi dập xót xa đời con hát trăm cây nghìn đắng Em càng giận con em Em lại càng ơn anh Trinh Anh ấy đã cứu mang mẹ con em trở lại với nghề Nhưng giờ đây Đôi mắt em đã mù Cuộc đời em Lại một lần đau khổ Thôi Em đừng khóc nữa Lòng anh thêm quạt đau bao nỗi chân chuyên trên chiếc chiếu trèo sắp qua rồi những ngày cơ cực dân mình yêu tiếng hát đảng mình quý trọng truyền thống ông cha đảo <laughs> ơi em hãy vui lên em về với quê nỗi buồn đau em gắng chịu nỗi xót lý xa em để lòng trên chiếc chiếu trèo thương người kích đang ngóng đợi chờ trông đã đưa cô Đào về làm đây này Dạ thế ạ Cô Đào, cô Đào, cô Đào ơi Hơn 10 năm qua cô bỏ chúng em cô đi đâu Nay cô về, cô lại hát trèo cho chúng em nghe nhé Trời ơi, mắt cô, các cô làm sao thế này Em là quất đây, cô có nhìn thấy em không cô ơi Thằng Tây Sô Mia không giết tôi vì chúng muốn cả làng trèo chúng ta phải lập tè theo chúng Thằng Sô Mia đã lợi dụng lòng ghen tuông của mụ vợ bất Dùng thuốc độc Làm cho cô Đào mù cả hai mắt Vì đâu Ngày đêm nỗi này Thì tôi đi chứ Này Đi đường nào thì đi Thấy gái cứ theo mãi thôi Này Trông mỏng mày hay hạt thế này mà bốn tí nhau rồi Chồng nó nó ghen lắm đấy Lẹo kẹo thế này mà cứ theo người ta có ngày nó bẻ tôi gãy giò Ê cô gì ơi Cô gì ơi Này Cho tôi hỏi thăm đã Làng hạ đây rồi phải không cô Phải rồi bố ạ à. May quá Mình lại cứ tưởng bị lạc vào vùng tè mất tôi là người làng hạ mà Làng hạ không có người này Này Không giấu được mắt gái này đâu nhá À Đấy bảo đấy là người làng hạ Vậy phong cảnh làng hạ thế nào Đấy đấy đúng thì đây đưa vào làng Đấy mà nói sai với giao thẳng cho tôi kích Làng hạ có miếu có chùa Giữa làng có ngôi đình to nhất Làng hạ có cây đa bóng mát Có cánh đồng bát ngát mênh mông Thôi thôi đi bố ơi cái phong cảnh thiên nhiên đấy thì ở đâu mà chả có đây muốn hỏi chứ hay cái đẹp của người làng hạ thế nào cơ à à tôi hiểu rồi chắc là cô muốn nhắc tới gánh chèo làng hạ chứ gì đúng đúng đã nói đến làng hạ là phải nói đến gánh chèo mà không nói đến gánh chèo là không ra làng hạ có phải gánh chèo ấy của ông trù hỉ có cô đào diễn thị kính thị phương có hề phúc hề long diễn hề gậy hề đồng đúng rồi hề phúc thế nào khèo thế này bác này ôi chẳng chết cười đi bác ạ à. à thế còn thị kính thị phương thì sao cô có bắt trước được không bác trông em nó như cái bờ tất cả thế này thì em bắt trước làm sao được vai nữ chín sao ban nãy bảo là mỏng mày hay hạt cơ mà em em đùa bác một tí à, <laughs> à mà gánh chiều làm hạ còn một người nữa từ lấy đến giờ vẫn chưa thấy bác nhắc đến à, có kép tân diễn thiện sĩ kim nhan nhưng đã bỏ làng trốn đi biệt tích không biết gánh trèo xưa ai còn ai mất đúng rồi bác ạ à. ông chủ rỉa đánh mình bị giặc bắt nay đã được tha còn cô đào thì số phận rủi ro sống cũng nhà đã chết sao cô đào làm sao sống chết thế nào bác tính chồng thì đi biệt tích con gái thì đi mua hát xong đội ra mô Ôi, còn cô đào thì bị thằng sumia mượn tay vợ thằng quận trưởng bất dùng thuốc độc làm mù cả hai mắt Trời. sao cô cô đào bị mù mắt thật ư vâng vậy bây giờ cô ấy ở đâu nghe đâu hai nhà đã đi nhau về làng rồi Ôi. còn anh chấp tân thì chả có tin tức thư từ gì cả à, mà không biết còn sống hay là đã chết mà liệu còn sống trở về làng gặp vợ mù loà như vậy liệu có còn yêu thương người ta nữa không captain vẫn còn sống captain đã trở về captain vẫn thủy chung trước sau như một tôi chết rồi bác à, à, à bác đừng giấu em chứ đúng bác là bác kép tân rồi à, vâng chính tôi là kép tân đây đấy em biết ngay mà em là em tinh lắm nhá. À, vâng. ngày trước bác thường diễn vai trương viên chứ gì à, à vâng hồi đó em mới là em mê bác vậy mà lúc gặp bác không xưng danh cho em biết trước à thôi em đưa bác vào làm ta đi thôi bác đi chị bắt rượu Đưa ta lên Ôi may quá gặp chú đột kích đây rồi ừ. Chị đưa người về dò xét làng kháng chiến hả Này đừng vội chú Chị đố chú nhá Chú đoán xem người này là ai Chú đoán được Chỉ cho chú muốn bắt Muốn trói Muốn lôi chị đi đâu cũng được Thôi Chị đừng có vờ nữa Đúng chị là Việt gian rồi À Lại còn dám nghi ngờ chị à Này chị nói cho mà biết nhá Tây trắng, tây đen, tây sồn tây rạch mặt Chị còn mẹ xà lù cú xong bệt cho luôn đấy chị Xá gọi chị là Việt Minh thì thôi Ai thì gọi chị là Việt Gian Gián Điệp Này đừng có mình nhờn nhá Nào nào ra tay lên Ôi ôi này này Ra tay lên còn Anh với con tao Kìa yeah. Chị Cúc Ok bác Lộc Bác Lộc ơi Bác Captain đã trở về Anh Lộc Captain Anh Lộc Captain Anh Hỷ ơi Captain. Các đồng chí ơi Captain đã về Anh Hỷ ơi anh Hỷ ơi Captain đã về Anh Hỷ ơi Captain đã về Tình Anh Hị Về đấy à Anh Hị Ôi chú Tình Nhưng Tình ơi Hôm nay em trở về làng thì Anh Hị Em biết hết cả rồi Đau. về 15 năm xa cách anh vẫn mong ngày trở lại quê nhà Từ biệt em Anh phải trốn đi Vào làm khu trong đồn điền cao su Nam Bộ Có áp bức Có đấu tranh Anh em công nhân giác ngộ đã cùng anh tìm đến mặt trận Việt Minh Đào ơi 15 năm anh vẫn đợi anh vẫn tìm những cách trả núi sông cuộc đời xưa thương đau bao cay đắng duyên thắm tình xưa đức đoạn nay gặp lại em thì đôi mắt tôi tâm năm mươi tháng khổ đau em khắc khoải chờ mong nay anh đã chờ anh tìm đâu anh sang cho em anh ơi ngày anh đi con anh còn trứng nước nay anh trở về con không biết mặt cha Em có ngờ đâu nông nỗi xót xa Mẹ già Sớm khuất đi Trời. Còn con ta Chúng đã biến thành một đứa con theo dạ. Mẹ ta đã chết Và con ta theo giặc Giờ nó đã đi múa hát trong đội ga mô của Pháp Nó đã biết uống rượu Tây và quên tiếng hát của ông cha Năm xưa chúng đã cắt đôi tiếng hát chặt đứt đời ta giờ đây chúng lại tiến hành những âm mưu thâm độc thưa các bạn trèo du kích tôi là kép tân nay đã trở về cách mạng giao cho tôi tổ chức lại những đội trèo đem tiếng hát ngàn năm tham gia đánh giặc tổ chức lại những đội trèo ôi tổ chức lại những đội trèo cách mạng đã về tổ chức lại những đội trèo ư anh Tân ơi, em có ngờ đâu, ngày gặp nhau lại là ngày ta được hồi sinh câu hát. Em chỉ tiếc rằng em chẳng còn đôi mắt để nhìn thấy màu cờ đỏ tung bay. Em muốn hát lên tiếng hát mơ say, câu hát ân tình, nước non đầm thâm, tình nghĩa giặc đạo thôi trăng Sao hôm nay ta cảm thấy cô đơn Bỗng trào lên một nỗi buồn nhức nhối Nên điều không làm cho ta Nỗi đau không làm ta tình lại lạc giữa chốn này Ta có mẹ có cha sao chẳng được thương yêu Mà chỉ thấy tủi hờn Cô đơn trông chài Mẹ ơi Giờ này mẹ ở đâu Những người thân yêu của ta Những người thân yêu của ta sao chẳng thấy Thank you. Kìa Lý Long Lý Đến đây làm gì Long đến thăm Lý mà Còn nhớ đến Lý Không ghét Lý à Không Ghét sao còn đến thăm À Lý này Sức khỏe của Lý dạo này thế nào rồi Khỏe rồi Nhưng mà Lý này Đây là chiếc khăn diễn của mẹ Đào Lý hãy cầm lấy Chiếc khăn Mẹ Lý gửi cho Lý sao Không Thế bây giờ mẹ Lý ở đâu? Từ ngày bị bắt về nhà tên quận trưởng bất Cho đến bây giờ Vẫn không thấy mẹ Đào trở về Trời ơi Hay là Đã có chuyện gì xảy ra đối với mẹ tôi Tôi biết làm gì Tôi biết làm gì bây giờ Thôi đi Lý đừng có giả vờ nữa Có bao giờ Lý nghĩ và thương đến mẹ Đào của Lý đâu lý ơi lý bố cháu là captain nay đã trở về làm và chú đưa đến đây để gặp cháu đó lại bố cháu đi lý lý con gái của cha cha đây cha là captain về đón con đây lý lý, Con ơi Chỉ vì thằng bất muốn cướp mẹ con Nên nó đã vu oan giá họa Cha phải bỏ làng trốn đi biệt tích Và giờ đây Chúng lại cướp đi nguồn sáng trong đôi mắt của mẹ con Trời ơi Đôi mắt mẹ tôi làm sao Đây Con hãy đọc kỹ đi Lá thư của thằng Sô Mia gửi cho vợ thằng quận trưởng bất Bà quận trưởng Đã đến lúc bà cần phải tỏ rõ thái độ của bà đối với cô Đào và chắc bà thừa hiểu hai con mắt đối với người diễn viên quan trọng như thế nào. Chỉ cần một liều thuốc độc, bà có thể chấm dứt cuộc đời nghệ thuật kẻ tình địch của bà. Đó là cách tốt nhất để bà bảo vệ hạnh phúc của bà đối với ông Vất. Xin chúc bà thành đạt, trung tá Sumia. Con, con, Là như vậy ư Mặt mẹ tôi đã mù thật ư Mẹ ơi Mẹ hãy tha thứ cho con Con ơi Giặc Pháp bắt con đi Chúng muốn biến con thành đứa con hoang Quên đi cội nguồn dân tộc Lý Con hãy tỉnh lại đi Và nhìn rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù Cha Lý Cha ơi Từ thuở lọt lòng con không biết mặt cha Lý Nay cha trở về con đã là đứa con có tội ừ. Em Con đã phủ công lao của mẹ con dạy dỗ Con đã không xứng đáng là đứa con được cha mẹ yêu thương Thôi Con đừng buồn nữa Con hãy về với mẹ, với cha Với tiếng hát quê hương đậm đà tình nghĩa con hãy về với quê hương yêu dấu ơi tiếng ngọt ngào biết biết chẳng còn tấm lòng trái nhớ thương tình mẹ nghĩ xót bao năm tháng mẹ đã chất đi chiều biết bao công phu tắt điều nuôi dạy con vì yêu tiếng hát quê hương nên mẹ phải ngủ và con ơi hãy chờ trong hơi ấm tình quê Chà. anh tân anh em tạm lánh đi bọn thằng trưởng mất nó đến đó lý con đi chờ cha phải lắm nó đến đấy đến mừng sức khỏe của con đây Con làm sao thế? Con vẫn chưa được khỏe sao? Con gái của cha hay nhận đi bông hòa này Do chính tay cha lựa chọn Con gái của cha làm sao thế? Tôi không sao cả Các ông hãy trả lời tôi Ai đã làm mẹ tôi mù mắt? Trời ơi! Ai đã nói với con điều đó? Mắt mẹ con vẫn sáng như thường Đâu phải chuyện mẹ con mù mắt Ông không nói dối chứ Ồ bà nói thật ba nói thật mà oh, à, Chúng ta không nên đánh lừa con trẻ à, Chuyện bà Đào bị mù cả hai mắt là chuyện có thật Ờ, nhưng lại chỉ do là ừ, dùng nhầm thuốc đau mắt <laughs> Dùng nhầm thuốc đau mắt mà thôi Không Tôi không tin các người Chính các người đã hãm hại cuộc đời mẹ tôi các người muốn biến tôi thành kẻ mua vui cho quân đội các người đi chém giết đồng bào tôi cô lý con không được nói thế cha thật lòng thương con ông Tô Nguyên Ông hãy trả lời tôi bức thư này do tay ai viết Tôi ác tay trời kẻ đã quá xa ông đừng gái ngã chúng ta cũng chỉ lại quấn giết người ông còn trôi nữa trôi nữa hay thôi ông đã đưa tôi vào vòng tội lỗi để suốt đời suốt đời ăn thôi mày đã ăn phải đũa của việt minh rồi đó từ nay tao không cha con gì với mày Tao với mày sẽ đi hai con đường Tao sẽ giết mày không thương tiếc Lính What? các ông toàn những đồ hèn chân lý để đâu mà phải đem uy lực ra để đe dọa một đứa con gái chưa đầy 16 tuổi <laughs> ông đốc tờ không phải phận sự của ông lính bất mày hãy nhìn kỹ đi à! các đồng chí trói chúng nó lại vâng gì mà ngồi với nhau mà đống thế này hả hả Ôi, chuột ơi cứu chúng ta với chuột ơi Mẹ ngồi im không có chuột chàng gì hết quốc qua có xả không có xà dẻo gì cả các ngài đã đến lúc em không thể nào mà hầu hạ các ngài được nữa Ha ha ha ha ha ha ha! văn hóa xã tôi xin trân trọng giới thiệu Bác Nhất Tân làng ta bây giờ là giám đốc nhà hát Trung ương ạ. Bác Trung Chính nguyên chỉ đạo nghệ thuật rạp hát Vân Đài nơi xưa kia bà Đào làng ta đã hát. Còn đây cháu Lý thật vinh dự cho gánh chèo làng hạ chúng ta này vừa qua cháu được đứng trong đoàn văn công trung ương đi biểu diễn tận thủ đô Paris nước Pháp à dạ. đây còn đây đây là cháu Long à, con trai bác Trùm chính mày công tác ở đâu cháu nhỉ à cháu bây giờ là diễn viên điện ảnh Việt Nam rồi đấy quá mẹ vinh quang này con dành cho mẹ cuộc đời mẹ mãi mãi là tấm gương sáng trên bước đường nghệ thuật của con Con ơi Đảng đã đổi đời cho mẹ Chắp cánh cho con Đôi mắt mẹ sáng lại rồi Mẹ vẫn nhìn thấy con Trong âm vang những điệu hát quê hương đầm đà tình